là sai là quê lắm đấy có phải thảo nguyên không sai kim chào thảo nguyên chúng mình là nắng hạ mà chúng mình chào sai cho xin lỗi cho chào lại nha sao kim chào sau khi về chùa Ba Vang vắng cảnh tham quan đều rất ấn tượng với một hình ảnh rất là gần gũi mà cũng rất là cổ kính mà cũng trông rất là uy nghiêm đấy là ngôi chùa một cột Hồ Văn Nguyệt và đôi lớn Long Châu Nguyệt các bạn có nhìn thấy hai con rồng nữa không các bạn thấy hai thế hai con rồng có khỏe không khỏe đúng không đấy sư phụ uh, có chỉ dạy là sư phụ đưa biểu tượng của Ờ, Thăng Long về đây là ngôi chùa một cột để cho người dân miền Bắc về đây khi về chùa thấy được trái tim uh, của uh, dân tộc mình thì uh, biểu đối tượng đó là là ngôi chùa một cột và khi đưa về đây thì sư phụ thêm một ý, tưởng nữa tức là sư phụ là cho thêm một cái lá sen phía dưới nữa tượng trưng như là lá đỡ cho hoa hoa lá nó thể hiện tinh thần đùm bọc yêu thương giúp đỡ của dân tộc Việt Nam chúng ta đấy các bạn thấy trí đề thiên chủ chưa Nam mô Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhàn Quan Thế Âm Bồ Tát Trước Minh Giật Bố à, Nay các bạn trẻ xin đọc lương thừa Tam Báo lương thừa Đức Bồ Tát à, Nương thừa Sư Phụ và Chư Tăng Xin uh, uh, Đức Bồ Tát từ bi thương xót Nhất uh, dần tâm dần trí dần dắt uh, cho các bạn uh, được uh, nương thừa vững chắc tu học Phật Pháp à, và trở thành những con người có trí tuệ, có đạo đức, à, có lợi cho quốc gia xã hội, sống hiếu thảo với cha mẹ ông ba là một người có lợi ích à, cho quần xanh và các bạn à, hướng đến à, mong nguyện cùng là à, sau này làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh à, như chư Phật Bồ Tát chúng con xin à, à chư Phật Bồ Tát Đức Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn nghìn mắt nghìn tay thương xót chứng minh